Bài tập số 3 Yêu cầu của bài tập số 3 thế nào? Các con hãy cùng lắng nghe với cô Ngọc Lan nhé. Bài 3 Viết vào chỗ chấm theo mẫu 4 giờ 55 phút hoặc 5 giờ kém 5 phút. Như vậy, với bài này, người ta yêu cầu các con hãy điền vào tiếp theo 7 giờ 45 phút hoặc ở đây là giờ hơn thì ở đây sẽ là giờ kém. 15 giờ kém 10 phút, ở đây là giờ kém thì bên này các con phải điền là giờ hơn. 20 giờ kém 20 phút, có nghĩa là người ta cho giờ kém rồi, các con hãy chọn giờ hơn để điền vào đây. 3 giờ 35 phút hoặc ở đây là giờ hơn thì khi hoặc chúng mình lại điền giờ kém. Các con hãy suy nghĩ và làm vào vở của mình. Các con làm thật cẩn thận. Nhớ bấm nút dừng lại và làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong, các con lại bấm nút tiếp tục để theo dõi đáp án của mình với cô xem có trùng nhau không các con nhé. Hãy làm bài đi nào. Các con đã làm bài xong chưa? Ta cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Nào, chúng ta hãy cùng làm 7 giờ 45 phút. 7 giờ hơn thì là mấy giờ kém các con nhỉ? đó sẽ là 8 giờ kém và các con xem có đúng không nhé. 7 giờ 45 phút chỉ chính là 8 giờ kém 15 phút. Tiếp tục, 15 giờ kém 10 phút, 15 giờ kém có nghĩa là 14 giờ hơn. Vậy 14 giờ hơn bao nhiêu phút đây? 14 giờ 50 phút. Tiếp tục, 20 giờ kém 20 phút. Giờ kém là 20 giờ, vậy giờ hơn nó sẽ phải là 19 giờ. 19 giờ 40 phút. 3 giờ 35 phút chính là giờ hơn. Vậy thì giờ kém nó sẽ là mấy giờ? Hơn 3 giờ thì phải kém. Giờ kém nó sẽ là kém 4 giờ đúng không nào? Vậy ta sẽ có 4 giờ kém 25 phút.